các chúng ta nạp tiền vào sàn MEX bằng cách uh, mua coin ở trên sàn MEX trên điện thoại nha. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này sau phần intro. Rồi thì ok, đây chính là giao diện là trang chủ của app à, MEX Global này nha. Và để chúng ta có thể à, nạp tiền vào sàn MEX này bằng cách à, mua coin, mua crypto ở trên à, sàn MEX ấy thì bạn sẽ nhanh à, truy cập vào mục giao dịch ở chính giữa này nha kế tiếp thì bạn sẽ bấm chọn là mục PIP ờ, cho mình nhá PIP nghĩa là sao là giao dịch ờ, giữa người với người đấy Ok thì bạn quan sát này ở đây chúng ta sẽ có hai mục ờ, mua và bán thì bạn sẽ này chọn mục mua cho mình hiện tại là mình đang cần mua coin Ok và bạn quan sát này là ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều đồng coin chúng ta có thể mua nha nào đồng UST này đây là đồng coin phổ biến nhất trên thị trường crypto nha kế tiếp là BTC tức là Bitcoin này rồi ETH tức là Ethereum hay EOS này cũng như là XRP rồi à, trx à, vân vân nha ở đây thì mình sẽ tiến hành à, mua đồng coin UST này nha và chia thêm ấy để có thể giao dịch PP ấy, thì bạn sẽ hành xác minh danh tính KIC cho mình nha cũng như là cài đặt phương thức thanh toán này đó bạn sẽ nhấn vào KIC này và ở đây chúng ta chỉ cần KIC chứng nhận sơ cấp thôi nha bạn nhấn mục DKC ở mục chứng nhận sơ cấp đây này đó thì ở video trước ấy, mình đã hướng dẫn cách à, xác minh danh tính uh, à, KIC ở trên cả điện thoại cũng như trên máy tính rồi. Thì bạn nào chưa xem video đó ấy, mình cũng sẽ để link video đó ở dưới phần à, mô tả nội dung của video nha. Ok, sau khi KIC thành công rồi thì bạn sẽ đành thêm phương thức thanh toán cho mình nha. Bạn sẽ quay trở lại mục giao dịch PIP này. Sau đó nhấn biểu tượng ba dấu chấm ngang ở góc bên phải trên cùng này cho mình nha Kế tiếp chọn cài đặt thanh toán này. Ok thì đây bạn có thể quan sát thấy này là mình cũng đã thêm phương thức thanh toán là tài khoản ngân hàng rồi để thêm phương thức thanh toán ấy thì bạn sẽ nhấn vào nút uh, thêm phương thức thanh toán này rồi kế tiếp bạn quan sát này là đây chúng ta có thể thêm tài khoản ngân hàng hoặc là ví điện tử Alipay của Alibaba này kế tiếp là WeChat ha ngoài ra cũng có thêm uh, rất nhiều uh, các phương thức thanh toán khác nữa nha. bạn nhấn mục uh, nhiều phương thức thanh toán hơn này đó thì ở đây sẽ có cả ví điện tử Momo luôn sẽ xếp theo thứ tự bảng chữ cái alphabet nha bạn có thể nhập ở thanh tìm kiếm đây này dụ là Momo này đó rồi có cả ZaloPay nha hay là PayPal này Ok ở đây thì mình sẽ tiến hành à, thêm tài khoản ngân hàng mình sẽ nhấn vào mục à, bank account này thì lúc này sẽ hiện ra một giao diện để chúng ta có thể à, thêm tài khoản ngân hàng nha đầu tiên nhất là mục bank account number thì bạn sẽ hành nhập số tài khoản ngân hàng bạn lưu ý nhé đây là số tài khoản ngân hàng chứ không phải số thẻ ATM nha rồi tiếp theo mục uh, à, bank name thì bạn sẽ đành nhập tên ngân hàng. dụ như mình thêm ngân hàng quân đội thì mình sẽ nhập uh, MB Bank vào này. Hoặc là nếu mà bạn thêm ngân hàng uh, ngoại thương thì bạn sẽ nhập uh, Vietcombank vào nha. Cũng như là ngân hàng kỹ thương là Techcombank này. Đó. Rồi kế tiếp nữa ở mục uh, à, branch address nghĩa là chi nhánh ngân hàng đấy. Dụ như mình làm thẻ ngân hàng này ở Hà Nội thì mình sẽ nhập vào Hà Nội vào nha. Còn nếu bạn làm ở Hồ Chí Minh thì bạn sẽ nhập vào Hồ Chí Minh vào đó và cuối cùng nhấn vào lưu để tiến hành à, thêm tài khoản ngân hàng nha còn à, nếu bạn muốn thêm à, ví điện tử Momo ấy thì ở mục mobile phone thì bạn sẽ hành nhập số điện thoại bạn đăng ký ví điện tử Momo nha tiếp theo ở mục full name thì bạn sẽ hành nhập họ tên của bạn giống y hệt như trên chứng minh thư hoặc căn cước công dân lúc mà bạn xác minh danh tính KIC nha cuối cùng nhấn vào lưu để tiến hành thêm ví điện tử Momo rồi thêm ví điện tử Zalo Pay thì sao thì mục à, Zalo ID này chính là mục username à, tên người dùng đấy thì bạn sẽ tiến hành nhập vào đây này ví dụ username à, tên người dùng của mình là Hoàng Giang Xe thì mình sẽ nhập vào này kế tiếp vào mục phone number thì bạn sẽ hành nhập số điện thoại đăng ký ví điện tử Zalo Pay nha cuối cùng nhấn vào lưu để tiến hành thêm ví điện tử Zalo Pay rồi kế tiếp là PayPal thì sao Ok thì đầu tiên thứ nhất ở mục email thì bạn sẽ đành nhập email mà bạn đăng ký tài khoản PayPal này Tiếp theo mục phone number thì bạn sẽ hành nhập số điện thoại nha. Cuối cùng nhấn vào lưu để anh à, thêm tài khoản à, PayPal. Ok, thì ở đây mình đã thêm tài khoản ngân hàng rồi. Thì à, sau khi xác minh danh tính uh, KYC thành công rồi, cũng như thêm phương thức thanh toán thành công rồi. Bây giờ thì bạn sẽ anh quay trở lại mục giao dịch PEP này. Kế tiếp thì bạn có thể chọn loại tiền tệ ở đây nha. Ở đây thì có cả đồng đô la này, rồi euro này, cũng như là rất nhiều các đồng khác nữa nha. Ok, ở đây thì mình sẽ chọn là đồng Việt Nam, Việt Nam đồng này tiếp theo kéo xuống này thì bạn quan sát này ở đây sẽ có rất nhiều thương nhân người bán UET nha đó thì đây sẽ có thông tin về những người bán này này như bạn này này là có số sao là 5 sao này rồi có tổng số giao dịch là 1.119 giao dịch này và tỷ lệ thành công của tất cả giao dịch này là 99% nha cũng nhà giá bán một UET của bạn đấy này kế tiếp là số lượng này rồi khoảng giới hạn mà bạn sẽ mua nha như ở đây là số tiền bạn mua tối thiểu sẽ là 1 triệu và tối đa là 120 triệu nha kế tiếp là dụ như bạn này này cũng có số sao là 5 sao này và có số giao dịch lên tới là 93.012 giao dịch luôn nha tỷ lệ thành công là 100% luôn này tức là tất cả các giao dịch đều thành công luôn nha rồi kế tiếp là giá bán 1 UET này có nhiều khoảng giới hạn là số tiền giao dịch này từ 1 triệu cho đến 800 triệu nha rồi cũng như là rất nhiều các bạn khác nữa nha dù đây mình sẽ đánh là 100.000 Việt Nam đồng để các bạn nào quan sát dễ du nha ở đây thì mình sẽ chọn à, bạn này này Sẽ có khoảng giới hạn là từ 100.000 cho đến 200 triệu này Để có thể mua coi ấy, thì bạn sẽ nhấn vào mục uh, mua này nha Kế tiếp thì sẽ một giao diện như này Thì đây chúng ta có thể mua theo giá tiền hoặc là mua theo số lượng này Đó, ở đây thì mình uh, mua 100.000 thì mình sẽ nhập vào mục uh, mua theo số tiền này là 100.000 thì kế tiếp bạn quan sát này ở mục số lượng giao dịch ấy, sẽ lên số USDT mà mình sẽ nhận được nha là 4,1 USDT này còn nếu bạn muốn mua theo số lượng USDT ấy, thì bạn sẽ chuyển sang mục ờ, mua theo số lượng này dựa lên mình mua 5 USDT chẳng hạn thì ờ, số tiền chúng ta cần thanh toán sẽ là 121.000 nhá Ok ở đây thì mình sẽ mua 100.000 nên mình sẽ nhập 100.000 vào mục ờ, mua theo số tiền này kế tiếp bạn sẽ nhấn vào nút mua USDT này rồi bước này bạn nhấn vào tôi đã biết nha Ok thì bạn quan sát này là chúng ta sẽ có 20 phút để chúng ta có thể là thanh toán số tiền này đến số tài khoản của người bán này nha như ở đây chúng ta có thể thanh toán cho bạn này à, qua ví điện tử Momo này cũng như là qua tài khoản ngân hàng của ngân hàng à, quân đội à, mới banh này rồi kế nữa là bạn ấy sẽ có hai tài khoản ngân hàng nhá, tài khoản ngân hàng thứ hai sẽ là của ngân hàng Vietinbank rồi cũng như là bạn lưu ý nhá là phần nội dung chuyển tiền nội dung chuyển khoản ấy thì bạn sẽ ghi ID mã lệnh cho mình nhá, đây chính là ID mã lệnh này đó ở mục order ID này bạn sẽ nhấn vào đây để tiến hành sao chép nhá ví dụ đây mình sẽ chuyển tiền qua ví điện tử Momo thì mình sẽ nhấn vào mục uh, Momo này rồi thì mình sẽ tiến hành chuyển tiền đến số điện thoại này của chủ tài khoản này cũng như là nội dung chuyển tiền nội dung chuyển khoản chính là ID mã lệnh đây nha ở mục order ID này nhấn vào đây để sao chép nội dung chuyển tiền nội dung chuyển khoản này cũng như là nhấn vào đây để sao chép uh, số điện thoại Momo nha Rồi thì bạn quan sát này là mình cũng đã chuyển 100.000 à, cho số điện thoại này rồi nha của chủ tài khoản này này cũng như là nội dung chuyển tiền nội dung chuyển khoản chính là ID mã lệnh nha đó bạn thể quan sát thế này Ok sau khi chuyển khoản thành công rồi bạn sẽ nhấn vào nút à, tôi đã hoàn tất thanh toán ở góc bên phải dưới cùng này ở đây thì bạn sẽ chọn à, xác nhận cho mình nha Ok kế tiếp bạn quan sát này là người bán sẽ có 10 phút để chuyển số coin 4,1 UST e này vào tài khoản Fiat tức là tài khoản pháp định của mình nhá. Nếu mà hết 10 phút bạn chưa nhận được số coin này thì bạn có thể nhấn vào mục ờ, gửi khiếu lại ở góc bên trái dưới cùng này nhá. Ngoài ra bạn có thể ờ, chat với người bán này bằng cách nhấn biểu tượng này ở góc bên phải trên cùng này. Đó sau đó bạn sẽ hành ờ, nhập tin nhắn mà bạn muốn chat trò chuyện với họ đây nhá. Rồi ok như vậy mình đã nhận được 4,1 UET rồi nhá. Nuemex sẽ gửi chúng ta một thông báo là hoàn thành này. Đó tài sản đã được chuyển vào ví PIP của bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ là à, chuyển từ ví à, fiat tức là ví pháp định à, sang ví spot tức là ví giao dịch ngay để chúng ta có thể giao dịch mua bán coin ở trên sàn Max Global này nha. Ok bạn sẽ nhấn mục chuyển quỹ vào ví spot ở góc dưới màn hình này. Rồi kế tiếp mục từ thì bạn sẽ đành chọn là ví fiat cho mình nha. Sau đó mục đến thì bạn sẽ đành chọn ví spot nha. Nếu đây chưa đúng thì bạn có thể nhấn vào biểu tượng mũi tên này. Đó. Tiếp theo thì bạn sẽ đành chọn đồng UET cho mình hoặc là bạn có thể chọn đồng coin mà bạn đã mua rồi nha kế tiếp ở mục số lượng thì bạn sẽ nhấn vào tất cả này để chuyển toàn bộ 4,1 UET này sang ví ờ, spot tức là ví giao ngay nha ok cuối cùng nhấn vào chuyển này kế tiếp chọn là không nhắc lại hoặc là chọn là giao dịch ngay cũng được nha ok bây giờ bạn quay trở lại mục ví này sau đó chọn là spot này hoặc là chọn ví ờ, spot cho mình cũng được nha thì bạn quan sát này kéo xuống này là trong video trước ấy là mình đã mua 4,1 ờ, UET này và video này mình cũng mua thêm 4,1 UET nữa nên mình có tổng là 8,3 này cộng thêm số UET lẻ nữa nhá Ngoài ra bạn có thể xem lịch sử mà chúng ta chuyển từ ví ờ, Fiat sang ví Sport ở mục ờ, chuyển này nhá Sau đó nhấn vào biểu tượng ở góc bên phải trên cùng này Thì bạn quan sát này là vừa nãy mình chuyển 4,1U này cũng như trong video trước thì mình cũng chuyển là 4,11U nhá Đó bạn có thể quan sát thấy ha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 sang Smex này nha ví dụ như chuyển từ sàn Binance này rồi à, chuyển từ ví ờ, MetaMask này cũng như là ví ờ, Choconet rồi à, ví ờ, Onet vân vân nha hãy cùng đón chờ video tiếp theo trên kênh Hoàng Giang Crypto